Minh à, mọi người ơi đây là à, ngay à, đầu chợ Bình Điền nha là chợ đầu mối lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh mình đó bị một cái cơn mưa hồi lúc tối là quá chừng luôn bữa nay là 18 tháng 10 đó quý vị em cũng đi chợ nên tình cờ em review cho anh chị thấy anh chị em lên xem ủng hộ đăng ký kênh chia sẻ anh em mọi người cùng tôi nha ở miền trung mình bị ờ, mấy bữa nay quá chừng chưa có khắc phục hậu quả xong ờ, hậu quả xong rồi tới thành phố Hồ Chí Minh mình mấy cơn mưa quá chừng luôn review của cả anh chị em mình coi nha tội nghiệp số người xe ngập nước nó chết máy không có đi được đẩy có mấy người thấy đó anh chị em ờ, nhìn thấy cái cảnh mưa lớn hôm nay cái thời tiết lũ lụt quá chừng cái à, cộ à, mấy anh mấy chị thấy không quá chừng hoàn cảnh mưa dân mình đi đường hay chân mấy cái chợ đầu mối hay chân cái thời điểm mình chợ đông rồi anh chị em người ta bất kẹt mưa quá chừng luôn anh chị em thấy ông lội luôn mi mi lội tới đằng kia nè xe động văng dân lắm cũng ờ, đi chợ không có thời gian không mua đồ về bán cứ sống qua ngày gặp được cái cảnh này mình review được một vài phút nữa các bạn xem nha quá khứ rồi hơi du lịch quan trọng kẹt xe luôn ủng tắt luôn quay ờ, mấy bạn xem đây là đầu chợ đầu ờ, mối là chợ bình điện chợ lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh này chợ này là chuyên cung cấp hết trơn của thành phố Hồ Chí Minh mình hầu hết là mình hết gặp hết cái thành phố Hồ Chí Minh luôn rau củ quả thịt cá gì đầy đủ đó đây nè dân lại bên kia mấy bạn mấy anh mấy chị thấy không đèn che đậu cứng ngắc luôn của bên ờ, nhà nước người ta nâng cấp lộ nâng hoài luôn đường này bị mình ờ, có đi chợ ờ, gần cả chục năm nay mình biết cái đường này là nâng liền liền luôn mà nâng không kịp thủy nhiều thứ hai năm nay lượng mưa lớn anh chị em thấy không quá chừng luôn đẹp xe mà chết máy đẩy dắt dặn tùm lum hết trơn anh chị em thời tiết rồi rồi, rồi rồi làm xe luôn đỡ, đỡ lên đỡ lên các bạn không chịu tới đâu làm xe luôn quá trời nước nó sâu đâu có trời mưa lớn luôn mình không có thủ theo đồ mưa luôn nha mọi người đó tiếp tục có mưa nữa đám mưa này hồi không biết mình có về được hay không nữa thấy cảnh tượng là thấy dân cực khổ quá chừng mình review cho tất cả anh chị em cùng xem nha mình cũng mới à, làm youtube mà mới bắt đầu làm đó clip này cũng được một clip một clip hai gì đó hả anh chị em thương ủng hộ giúp đỡ cho mình bằng à, cách đăng ký chia sẻ like share cho mọi người cùng xem anh chị em ủng hộ mình để mình có những cái à, động lực và có thời gian đi review những cái à, video thú vị và có bổ ích cho tất cả anh chị em cùng xem có ướp luôn cái điện thoại rồi con dán review tí xíu xe bị ấy bị nước nè chạy được luôn mưa quá lớn rồi mà mình cũng đi mua đồ nó không có quay thời gian dài cho được ờ, anh chị em xem nha mình cũng vô mua đồ về bán kiếm tiền sống qua ngày chứ em anh chị em rồi thông cảm nghe xem như bây giờ mới ủng hộ cảm ơn các chị em ờ, xem ờ, cái đoạn clip này ờ, có thú vị và như thế nào đó anh chị em mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình chợ đồ mối chợ này ờ, chợ cung cấp rau củ quả rồi tất cả các thức ăn vật uống gì rồi chợ đồ mối chợ chuyện này là lớn nhất này chết đẩy đường quá trời ngập luôn rồi mà không qua là sao được qua đi mua đồ về bán cho bà con ra trên kia anh chị thấy không lên xe tải đậu lúc lúc bên đỡ xe chết máy đậu quá chừng luôn rồi này giá khoảng 6 ờ, giờ sáng anh chị em chung bình đang bị chưa có khắc phục hết nữa bão đất đập tới rồi vậy tới sài gòn quá thì mấy đám mưa rồi thêm mấy cái thủy triều mấy tháng này là thủy triều nước lên dữ lắm nãy mình nói mình về mà mình ờ, thấy cảnh này quá chừng luôn mình không về mình đỡ lại mình review tí xíu cho anh chị em xem nha à, kẹt xe bây giờ nó bên đây nó ngập bên bển thì nó ít ngập dồn qua bên bển rồi giờ nó cứng ngắc hết trơn luôn rồi kẹt xe cứng ngắc hết trơn không có chạy gì được luôn hay chăng bây giờ cao điểm luôn nghe anh chị em bên này ờ, dưới lộ xe đó anh chị em thấy là ở bên đây nó thấp nè rồi bên đó nó góp kẹp xe quận lốp thì uh, xe nó bị nước nó chết máy rồi ờ, lắc lắc đó thì không có nhúc nhích gì được hết trơn từ đây dài dài dài lỡ dẫn luôn cái chợ Bình Điền là cái giáp từ 3 giờ 4 giờ 5 giờ 6 giờ sáng là cái chân cái giờ cao điểm nha anh chị em giờ đó là người ta đi chợ về đến ta mua kịp giờ ta về ta buôn bán rồi năm bốn năm giờ sáng ta buôn bán rồi đó có anh này anh chết máy nha cao quá dẫn lên luôn đâu có chạy được rồi đằng kia rồi anh chị em thấy ông mi mi ở đằng kia chỗ đằng cái bảng nó ngập mất tiêu chiếc xe luôn nó có bà chị đó bà dẫn chiếc xe rồi để mình ờ, thu hình lại xa xa đặng cho anh chị em xem quá chừng luôn Đấy, một cái biển hồ rồi chết máy mấy anh uh, xe lôi lôi mua đồ về bán kiếm sống qua ngày mà bữa nay chắc đã rồi bữa nay ăn cháo một bữa hết ăn cơm rồi trạng mà mưa gì qua mưa chuyển quá được chuyển mấy đá mưa tới nữa anh chị em trời ơi trên lúc trên rồi nó còn sâu hơn lúc này người ta chạy qua chạy lại ngập lúc cái chân luôn đó bên né bên đây nó thấp rồi đó đó, đó anh chị em thấy không <laughs> chừng té đó chị <laughs> kỹ kỹ nghe té ướt nhỏ <laughs> nước nó vô muốn tới đầu gối luôn rồi xe cộ máy móc nào chịu nổi cái cái cái cái, cái đường lên này cái dốc này nó nó sâu thành ra ta chạy ngang là nó ngập luôn hết trơn cái cục máy xe luôn ngập ít thì ngập mà, mà, một đoạn đường ngắn là được còn đường dài quá đâu có xe nào mà chạy được chết máy hết trơn mình review tới đây là xong rồi mọi người à, tất cả chúc anh chị em ờ, được nhiều sức khỏe thành công trong cuộc sống anh chị em nhớ ủng hộ mình nha đăng ký kênh sau đó nhấn chuông chia sẻ cho mọi người cùng xem biết ơn tất cả anh chị em rất là nhiều chào tất cả anh chị em nha lại cái ờ, video sau